Xin chào tất cả các bạn, tôi là Văn Dũng đến từ công ty Suzuki Việt Anh Hà Đông. Hôm nay tôi có làm một chiếc video này để nhằm giải đáp những thắc mắc của quý vị về chiếc xe Suzuki XL7. Nhiều bạn hỏi tôi rằng chiếc xe Suzuki XL7 này có tiết kiệm nhiên liệu hay không, chế độ bảo hành bảo dưỡng của xe như thế nào. Để nhằm giải đáp các thắc mắc của các bạn thì hôm nay tôi có liên hệ với một anh khách hàng đã sử dụng chiếc xe Suzuki XL7 này được gần một năm nay anh sẽ có những chia sẻ và cảm nhận khách quan nhất đối với tất cả mọi người. Nào, tất cả các bạn hãy cùng theo chân tôi đi gặp anh để có những buổi chia sẻ thú vị nhất nào. Vâng, em chào anh ạ. Chào em. Vâng, anh Hoàng là hội trưởng hội Suzuki XL7 Hà Nội. Thì hôm nay chúng em bên ờ, Suzuki Việt Anh rất là vinh dự khi được gặp anh để mong anh chia sẻ những cảm nhận của mình khi đã sử dụng chiếc xe Suzuki XL7 của mình ạ. Thì anh có thể chia sẻ với mọi người để biết chiếc xe XL7 mình đã trải nghiệm trong thời gian vừa qua. Thì vẫn... Vâng. Các em bên ờ, nhà rồi các em uống nước đi vâng ạ anh có thể cho mọi người biết là lý do gì khiến anh chị lựa chọn chiếc xe Suzuki XL7 này là phương tiện đi lại của gia đình mình không ạ? À, thì uh, khi mà anh ờ, tìm mua xe thì anh cũng biết khá là nhiều dòng xe trong phân khúc à, tuy nhiên thì anh à, đã nhận thấy là Suzuki L7 nó có hai cái điểm nổi trội mà anh quyết định mua xe ngay thứ nhất là à, Suzuki L7 được nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài thứ hai là giá cả của Suzuki Suzuki L7 là tốt nhất trong phân khúc chính vì vậy mà sau khi tìm hiểu ờ, một số thông tin thì anh đã quyết định mua ngay và sử dụng gần một năm vừa rồi vâng ạ Hoàng ơi vậy trong quá trình sử dụng một năm vừa qua thì anh cảm nhận gì về chiếc xe Suzuki l 7 này anh thấy nó có những điểm mạnh gì ạ trong một năm sử dụng XL7 thì à, anh khá là bất ngờ với những cái điểm mạnh của ờ, xe mang lại thứ nhất là một chiếc xe 7 chỗ nên là trong nó rất là ờ, thoải mái rộng rãi thứ hai là gầm cao vị trí là ngồi nó cao và cái khả năng ờ, cái cái cảm giác lái nó tốt thứ ba là tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ tiết kiệm anh rất là thích điều này vâng. thứ tư đấy là cái cái cái cái sức Ờ, cái tốc độ của XL7 không thua kém có khi còn vượt trội hơn rất là nhiều dòng xe cùng phân khúc thứ năm là uh, khi mà uh, sử dụng XL7 thì anh được cái uh, chế độ bảo dưỡng uh, rất là hợp lý của bên Suzuki Việt Anh và giá cả phụ tùng cũng uh, rất là hợp lý. Anh Hoàng ơi, vậy bên cạnh những cái ưu điểm mà anh vừa chia sẻ cho bọn em á, thì anh thấy Suzuki XL7 còn những hạn chế gì và anh muốn góp ý thêm để uh, cho Suzuki Việt Nam có thể thay đổi chiếc xe này không? cảm ơn em thì ờ, đối với dòng xe XL7 thì anh thấy là nếu được thì ờ, ờ, rất là hy vọng Suzuki Việt Nam sẽ có một số các cải tiến ở trong xe ví dụ như là la răng lớn hơn có màn hình Android bệ tì tay của xe lớn hơn có thể được để được một số đồ tiếp theo là có thể là cho cái phần nội thất nó sáng hơn và cái phần phần phần phía sau của xe phần đít xe thì uh, có thể thay đổi một chút thiết kế để cho nhìn nó có thể là uh, nở hơn đẹp hơn thể thao hơn thể thao hơn, thể thao hơn vâng. cảm ơn anh ạ cảm ơn anh về những ờ, chia sẻ về những trải nghiệm thực tế trong suốt quá trình sử dụng xe của anh ạ anh Hoàng ơi thì hôm nay em thay mặt Suzuki Việt Anh có món quà gửi tặng anh chúc anh luôn luôn sức khỏe và ngày thành công hơn nữa trong công việc của mình à, cảm ơn em chúc cho Suzuki Việt Anh ngày càng phát triển hơn nữa vâng 干嘛嘞？